Kính chào quý vị khán giả yêu quý Hôm nay à, Quỳnh sẽ chia sẻ sáng cho Quyện một ca khúc Ca khúc uh, nhạc uh, rất là xưa rồi Bài uh, em chim mập một lần Tôi với yêu cành hoa mai tôi vốn nghèo em cũng chẳng cao sang tay chân cùng nhau hai đứa dệt mộng vàng vội ta chưa vui đã sầu chia khối vội đi vào đôi hai đứa nguyện yêu nhau tha thiết từ đây cho đến ngày bắt đầu con nghề rồi thấy em mặc lễ tơ hồng nhưng đôi áo tôi thương về di vãn như vẫn còn trong thấy em mặc lễ tơ hồng cảm ơn nhiều đã theo dõi nhớ đăng ký kênh của mình để xem vào lúc 9 giờ tối hàng ngày nhé cảm ơn quý vị